Xin chào tất cả anh em nha Hôm nay tôi làm clip này thì muốn giới thiệu với anh em một sản phẩm chơi tài xỉu bịp hoàn toàn mới mà cách chơi lại hiệu quả dễ dàng cho cả tay cái lẫn tay con thì à, đây là bộ hột tài xỉu à, báo sáu mặt báo à, lên à, mặt nào thì báo mặt đấy như anh em nhìn trên à, màn hình đây thì à, cái bộ sản phẩm này thì chỉ có một cái máy báo dung và một hột và nó chỉ có một hột thôi nha anh em lên à, mặt nào thì mình à, máy sẽ báo cho mình cái mặt đấy cách chơi hoàn toàn dễ dàng hiệu quả và một cái ưu điểm rất là tốt nữa là nó an toàn cho anh em khi chơi hột tài xỉu này hoàn toàn không tang thử qua 500 loại đèn hay là thử nước muối đều ok hết thì à, anh em thấy đấy đầu tiên thì bây giờ tôi thử cho anh em đây, à, hít này, sơ qua cho anh em thấy không hít rồi chèn diễn hoàn toàn bình thường đấy còn đây là cái bảng báo nhịp rung thì bảng máy báo này thì rất là đơn giản thôi ngắn dài ngắn dài nhất thì một báo một ngắn nhị thì một ngắn một dài tam tứ ngũ lục nên mặt nào thì nó báo mặt đấy y như này rất là dễ chơi còn cái máy ở đây thì anh em thấy nó rất là nhỏ gọn anh em à, khi chơi thì thể cho vào tay vừa cầm vừa chơi được không có thể ai nhìn thấy được hoặc là đút vào túi quần túi áo rất đơn giản và dễ chơi đấy thì à, để thử luôn cho anh em thấy rằng là cái độ hiệu quả của cái cái cái à, bộ hột này đấy thì nó nguyên tắc của nó chơi là như này khi uh, máy lên uh, khi hột lắc lên mặt nhất thì báo mặt nhất thì anh em mình đánh uh, nhất đánh số và kèm theo đánh xỉu đấy, nhất nhị thì mình sẽ đánh kèm theo xỉu còn ngũ lục thì mình sẽ đánh kèm theo tài tam tứ thì mình đánh số tam thì mình sẽ nghiêng về xỉu hơn tứ thì mình sẽ đánh nghiêng về tài đấy thì đây bây giờ tôi sẽ thử luôn cho anh em để anh em à, thấy được đây nó có một cái công tắc này anh em chỉ đẩy công tắc lên hai hột này đây ba hột như nhau mò mình thấy anh em ạ đây đây đang ở mặt nhất nha tôi sẽ chuyển sang mặt nhị mặt nhị anh em này một ngắn một dài anh em để ý cái nhịp rung nó một ngắn một dài nha hoàn toàn chính xác này. tam này một dài đúng không anh em tứ là hai dài ngũ là không rung chính xác không 100% luôn tuyệt đối luôn lục là hai ngắn này đó nhất một ngắn này đó thì vừa rồi tôi vừa thử máy cho anh em lật các mặt để anh em thấy rằng cái độ chính xác của nó là 100% không có một cái độ sai nào cả đấy thì anh em chơi thì anh em hoàn toàn mình tự tin mình khi chơi đấy à, mình chơi mình không vừa thua thì bây giờ tôi sẽ lắc thử luôn cho anh em thấy này Đấy, để anh em biết về cái cách chơi của nó đó máy vừa rồi nó báo hai ngắn thì con lục thì anh em đánh số đánh lục cho tôi đánh số 6 và số 6 và mình sẽ đánh tài Đấy. có lục tài luôn của anh em Đấy, 100% máy báo một ngắn một ngắn là con nhất còn nhất thì anh em mình đánh số đánh đánh nhất và đánh à, xỉu chuẩn không một trăm phần trăm rồi à, máy báo à, hai cái dài là có con tứ có con tứ thì anh em sẽ đánh số tứ số số 4 và mình sẽ đánh nghiêng về bên à, tài Đấy, nhưng mà mình sẽ đánh ít hơn đánh tứ là chắc chắn 100% trăm có tứ rồi mình sẽ đánh về nghiêng về tài mình đánh ít thôi nếu mà có, có cái chén phản đấy thì thì thì nó mình chỉ hòa tiền thôi mình không thể thua được đấy đúng không tứ 100% nghiêng về tài đánh tài này. rồi máy báo ờ, một nhịp dài là con tam con tam thì mình sẽ đánh nghiêng ờ, đánh ờ, điểm số tam và nghiêng về xỉu mình đánh xỉu Đấy. Đấy, chuẩn 100% rồi hai cái ngắn có lục lục tải đấy và rồi tôi vừa lắc này vừa thử máy cho anh em xem thì anh em thấy là cái cách chơi nó hoàn toàn dễ dàng đấy mình về đấy chỉ có nhịp rung của nó ngắn và dài thôi cái máy thì rất là nhỏ gọn và dễ chơi hột thì uh, hoàn toàn không tang đây cục hít này đầu đồng hít hết đấy anh em thấy không hột hoàn toàn sáng bóng không thì à, anh em nào thì muốn à, sở hữu hay là muốn tìm hiểu về cái bộ hột à, báo sáu mặt này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình đây hoặc kết bạn Zalo 0902 420042 để được tư vấn và sở hữu bộ hột này khi chơi thì ngoài à, những cái sản phẩm à, như đây thì chúng tôi còn có rất nhiều những sản phẩm khác anh em nào muốn tìm hiểu thì hãy à, like và đăng ký kênh thì có những sản phẩm nào mới ra là chúng tôi đều đưa lên kênh anh em có thể theo dõi và tìm hiểu để mình về mua về mình chơi phù hợp với tùy từng sóng sới của mình Đấy. một lần nữa thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip này